Ôi da da da, ai da, ai da, mới một video này rồi Ok, xin chào các bạn đến channel mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ review đó chính là sinh tồn Còn uh, những cái xác nhân nha Và mấy bạn thích thấy con biết gì trên kia là một trong những kẻ xác nhân nó, nó mới ra Thì cái này mình sẽ chơi sót sót cái kẻ xác nhân mà kẻ xác nhân ngẫu nhiên rồi bạn Và là nó nhiều hơn Nó nhiều kẻ xác nhân hơn đáng kể Tiếng kia ồn vậy luôn á Ok hết rồi nó cứ sau 15 giây sẽ có một con khác ra nha bạn cái kia nó đúng hồn luôn các bạn kia nó, nó tự nhiên đâu ra nó xuất hiện à, nó, nó là con Peppa Pig ấy. tự nhiên đâu ra nó là American Cheese giờ thì Herobrine nó ra huyền thoại của Minecraft đây nè bạn mấy bạn thấy không ở trên cái game đó mấy bạn thấy Herobrine cầm kiếm kim cương đạp cái đá luôn Ê, tức là nghe tiếng tặc tặc tặc tặc nó rồi đã tai luôn á bạn ui tực tực tực nghe đã tai luôn á ôi chèo luôn nghe đây em được rồi thì ờ, mà tụi mình đang đứng trên một cái nhà cây thì ờ, sẽ sống sót cái khỉ người khi nó xuất hiện trên nhà cây hay ở chỗ nào ở trên nhà cây alo alo ta <laughs> biết lại ra nữa nó dịch ra nghĩa là tôi có thể làm ở trong phô mai nó, và không ai có thể dừng lại tôi nên làm ở trong ở trong phô mai và không ai có thể làm có và không ai có thể dừng lại ủa biết kia đúng ồn luôn à. ok hết rồi mày quá biết ghi lộn cặp Peppa Pig nó đúng mồm luôn mà Piggy thì cái này cho biết có Piggy luôn cặp Peppa Pig nó khác Peppa Pig và Piggy nó khác nhau trong đây nè mà kẹp biết Piggy trong đây nó sẽ giống như ECP 035 kiểu bạn mấy bạn thấy con hai con dao ở chỗ đó không tức là tức ECP 035 ở chỗ đó, đó cũng quyết định xin liều mạng tới CV035 để xem thử ngoại hình nó thế nào cho mấy bạn xem luôn đó mấy bạn thấy CV035 không chúng tôi chưa nhìn rõ đó chứ mấy bạn thấy cái khuôn mặt SV035 không đó SV035 mình cũng nói ờ, một chút về giới thiệu một chút về nó luôn nè đó mấy bạn thấy là người uh, ờ, SV035 à, mà trong à, thôi mình cũng sẽ tới SV035 là một mặt nạ bằng sướng màu trắng có chất lỏng màu đen có thể ăn mòn người bị con người và các vật thể là các vật thể và khi ai mà đứng gần đấy thì họ kia sẽ bị dụ dỗ để chiếc mặt nạ đó thì lúc đó cơ thể của họ sẽ bị kiểm soát bởi SV035 nhưng để lâu nhưng mà để dần dần đấy thì cơ thể đấy cũng sẽ bị phân hủy và chỉ nói tóm tắt gọn lại với sv sinh viên rồi ô catuket kết, mẹ hoạt hình ở đây ủa sao sáng dương vậy mà tưởng phải tối không chứ kìa kìa các bạn mới thấy kìa mèo hoạt hình cartoon cat giờ mình lụm tiền xíu vì mình nhận là lụm tiền nó mới thấy số điểm nó càng tăng lên không mấy bạn xem nó sẽ hơi lắc như thế thì không cảm nha vì giờ mình chuyển qua cách quay này thôi thì nó mới đỡ lắc chứ cách quay kia nó lắc giữa chừng luôn chưa cái tôi kết kìa bạn mới thấy luôn ok tôi kết kìa bạn đó các bạn thấy không rồi xong hết rồi <coughs> bị ho các bạn <coughs> Duolingo à cái app tiếng Anh đó bạn kỳ kỳ kì bạn what Duolingo kỳ kỳ á mình sẽ đứng đây xem thử làm gì sao nó bị gì các bạn sao nó cứ trèo đâu phải đứng đây nó thấy không bị gì luôn mình không bị gì luôn á hai thằng đệ đang đằng sau mình nó cũng không bị gì luôn ok mấy giây nữa sẽ ra công mới ba hai một bum I'm scared tôi sợ ơi ui mình đứng gần ngay chỗ nó luôn kìa bạn ơi hình như nó là một chiếc mặt nạ đó bạn ơi ai à âm thanh nó nghe hơi kinh dị rồi bạn ê kia nó dí sát đít luôn kìa dí sát đít luôn nhảy Ồ, ồ, ồ, hết rồi, hết rồi, may quá, may quá Nghe âm thanh con nó hỏng luôn các bạn, hỏng mày nhỉ Không, cái này đổ tung đời đúng không? biết ghi này bà là để biết ghi thì khác con nó Peppa Pig nha bà là này nó trên nóc nhà nữa mà chạy lên luôn mà bạn thấy không cái trong đứa con thanh ờ, chị nó giết người nó giống như bạn giống như granny ấy kiểu bạn thấy không thấy một cái màu đỏ đỏ với đầu heo không đó mấy bạn thấy sẽ hơi giống ờ, Granny á nghe tới gọi cho mấy bạn xem mặt không biết ghi luôn nè đó rồi xong bay màu luôn á rồi Sonic nè bạn, lần là Sonic Ui, màn hình xanh đúng rồi à. Không thấy được luôn Sonic ở đâu thì không biết luôn à ở dưới đất ở đằng kia kìa nó dưới đó rồi bạn đã xuống xuống dưới đó rồi không thấy xuống đấy luôn nó để mà sát lắm nó xanh lắm á ok hết rồi hết rồi baby face <laughs> mặt em bé là sao ôi rồi cái mặt nạ gì đây các bạn thấy không mà không thấy nếu nó giống mặt nạ em bé không Puppet, giờ là con Puppet con rối rồi à. thanh á ui ớm ảnh luôn á ui mà thôi giờ về có sắp nào mà mấy bạn kiểu à, ui ổn quá ổn luôn nào mình bật lên này cho bạn xem nè rồi ok thôi dừng rồi và thôi mình cũng xếp rồi đây khi xem sau video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe nhấn vào cái chuông ủng hộ mình ra video tiếp theo để xem chuột nữa nha và bye bye